đây trước tiên thì chúng ta sẽ vào cái tài khoản Rawan của chúng ta Get your mail. Get Chúng ta vào tài khoản Rawan ạ. À. Chúng ta vào ba gạch nếu là xài điện thoại nhé và ba gạch trên cùng rồi chúng ta vào cái phần account các anh chị lưu ý nha vào phần account vào phần setting rồi chúng ta sẽ copy cái link này này cái link của cái link của cái cái Gmail của chúng ta ra sao chép rồi chúng ta copy sao chép xong chép rồi ơi, chép ơi alo dạ. alo ừ từ từ em sẽ làm hai ba lần đi, tại vì có nhiều cái điện thoại nó ra tiếng em em em làm anh làm anh chị thắc mắc bớt đi rồi, ha ok chúng ta chúng ta sẽ vào cái phần tin tức nha anh chị nhá vào phần tin tức new em đã nói hai ba lần cho các anh chị thấy và new xong là chúng ta kéo xuống nó cái phần mà tin tức ấy chúng ta kéo xuống kéo xuống cái phần tin tức mà ngày 19 tháng 5 này đó rồi có chữ đo choi đồm meta stream now các, anh chị lưu ý nhé copy cái link à, cái link à, của của cái gmail của gmail rồi à chúng ta sẽ ấn vào choi choi ấn kéo lên kéo lên cái nào ta anh ấy ơi ra dạ. dạ, cái này dạ. anh à, anh anh tắt mic của mọi người bớt đi rồi rồi anh làm xong thì tấn lần nữa xong rồi đấy chúng ta sẽ ấn kéo lên và tới chữ comment này đến chỗ mà commission thì bên cạnh nó chưa sinh nấp ấy. bên này là enter do mail thì chúng ta sẽ dán cái mail chúng ta vừa vừa copy xong vào đây rồi chúng ta ấn cái sinh nấp là xong đó và dưới nó có ghi là do Diêu sắc xịt Mày dẫn người ta mà nói nhanh quá đi Dạ dạ dạ từng, từng, Chị ơi yên tâm đi còn vài lần nữa cơ Không phải một lần là xong đâu nhá Xong là một cái rồi ok Vậy là xong một tài khoản rồi nhá Em sẽ làm cái khác Tài nhiều mà Tin mà anh chữ Agustin à, vô nơ vô là cao vô sinh nè ok em sẽ bằng một tài khoản lại nữa cả nhà tập trung nhá chú hải ơi chú hải giao cái hết cho thằng ngân để nó quản lý chứ không rồi đâu đâu có nó đâu có hết đâu hết của ai đó hết của quân á rồi có thắm rồi mà thắm mới là cả chị chung mà đâu mà chưa có chưa có ngộ ghê đó rồi bắt đầu em hướng dẫn tài khoản khác nha từ từ từng cái nha anh chị tắt mic bớt đi anh chị cứ để mic làm sao mà hỗ trợ được Thank you. phải đăng cái đó rõ chú ơi rồi bắt đầu nha em sẽ vào một cái tài khoản cái kata bạn bà chỉ ok bắt đầu cả nhà nhá đăng nhập vào một tài khoản anh chị sẽ vào trên điện thoại ấy, sẽ vào ba gạch em có, có tiếng việt không cái này không có tiếng việt này chúng ta vào ba gạch bên trên cùng tay phải của điện thoại rồi chúng ta sẽ vào ba gạch thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện như trên màn hình chúng ta vào phần account dòng thứ hai từ dưới lên thì lốc out xong là đến account chúng ta ấn vào account anh chị nha khi ấn vào account thì nó chuyển sang giao diện như thế này trên màn hình ấy chúng ta sẽ ấn vào dòng thứ ba từ trên xuống chữ account xong chữ my back xong đến chữ setting ấn chữ setting ạ à. dòng thứ ba từ trên xuống nha rồi khi chúng ta vào setting xong rồi chúng ta sẽ thấy được cái giao diện chúng ta trên màn hình đó là các thông tin gồm có là Gmail này rồi tên họ đây chúng ta sẽ copy chúng ta sẽ copy nguyên cái đường link của cái à, của Gmail này đấy copy là sao chép rồi khi sao chép xong rồi chúng ta sẽ vào là cái ba gạch bên trên cùng bên tay phải của chúng ta chúng ta sẽ mở cái phần new dòng đầu tiên nhất nha khi em ấn vào ba gạch trên cùng thì nó sẽ quay lại cái giao diện trên màn hình đó là chữ new đó, chữ new nằm trên cùng nhất chúng ta ấn vào chữ new rồi khi ấn chữ new các anh chị sẽ kéo màn hình đẩy lên trên một tí xíu à, ngày 20 thì chúng ta không có gì đúng không ạ chúng ta kéo lên đến ngày dưới cái dòng thông báo của ngày May 19 tháng 5 ấy May 19 TH 2002 này đó chúng ta sẽ vào đây và nó kéo lên một tí xíu kéo lên khi nào thấy cái chữ mà uh, à, join the metastream now đây chữ màu xanh nước biển đây ạ à. em đã kéo xuống rồi anh chị tới đây chúng ta sẽ ấn vào đó rồi khi ấn vào đó chúng ta sẽ xuất hiện màn hình như trên giao diện đây là chữ metaverse rồi chúng ta lại kéo tiếp tục lên nữa kéo tiếp tục lên nữa nha rồi khi kéo lên nữa chúng ta thấy chữ coming sun tức là sẽ sớm ra mắt rồi khi mà chữ commission màu đỏ xuống thì chúng ta qua một loạt những cái chữ màu trắng khoảng đâu dòng uh, à, 8 dòng rồi dưới đó thì có một cái chữ sinh nấp ở bên tay phải màu xanh nước biển và bên tay trái có ô màu đen nó có chữ enter do mail à, đấy là chúng ta sẽ dán cái địa cái địa chỉ mà chúng ta địa chỉ gmail á chúng ta vừa copy ở bên chỗ cái tài khoản xong dán vào đây à, anh chị dán vào nha rồi sau cái dán chúng ta sẽ ấn chữ sinh nấp tức là đăng nhập vào đây ạ đây tôi xin nắp bên màu chữ màu xanh nước biển nhỏ ô vuông em vừa nói hồi nãy đó ấn vào đây ok khi ấn xong thì ở cái dưới dòng chữ cái đó nó xuất xuất hiện cái chữ xanh là xanh mất đi rồi xuất hiện là chữ view successfully sign up sign up đó đó là bạn đã thành công như vậy chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ là là đăng ký các anh chị nhá đấy đấy là cái bước mà làm từ trên trên điện thoại em hải sẽ di chuyển ngược lại sang bên cái laptop để uh, có một vài anh chị sẽ ờ, có có có có, khả năng là làm trên laptop thì sẽ dễ hơn rồi cả nhà theo kịp không ạ rồi kịp rồi sếp ơi vâng à, theo kịp rồi đúng không ạ tiếp tục nha rồi em tiếp tục ở trên laptop tài khoản này em vừa làm xong em sẽ làm một tài khoản khác rồi em sẽ lấy tài khoản của biết hải này rồi anh chị sẽ đăng nhập vào tài khoản nhé khi đăng nhập vào tài khoản thì trên laptop nó khác hơn một tí chúng ta sẽ vào cái hình cái, cái biểu tượng cái đầu người này này đó đấy là tên ID chúng ta chúng ta sẽ kéo xuống dòng thứ hai từ trên xuống chữ setting ấn vào rồi sau khi ấn chữ setting thì nó xuất hiện giao diện như trên màn hình đó là các thông tin gồm có cái Gmail à, họ và tên các cái thông tin trong đó đấy và chúng ta copy cho em cái cái cái địa chỉ copy cái địa chỉ của cái cái email này anh chị nha chúng ta sẽ copy nó sao chép rồi chúng ta sẽ ấn phả ấn vào cái phần mà new trên laptop thì nó nằm trên new nằm trên màn hình trên cùng à, bên tay trái à, sát với chiếc cửa đao á chữ new rồi khi chúng ta khi chúng ta ấn vào chữ lưu thì nó xuất hiện cái giao diện như trên màn hình đấy chúng ta sẽ kéo lên và đây là thông tin của ngày gì ạ của ngày ngày à, hôm qua 20 tháng 5 năm 22 và chúng ta sẽ kéo xuống sâu một tí xíu nữa chúng ta kéo xuống sâu thì nó chúng ta vào cái phần của ngày 19 à, là meta stream bonus à các anh chị lưu ý nha rồi chúng ta kéo xuống và chúng ta kéo, kéo xuống thấy chữ Choi the metastream now chúng ta sẽ ấn vào cái dòng xanh nước biển này ấn vào đây ok ạ sau khi ấn vào vòng dòng à, cái dòng xanh nước biển thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện như trên màn hình thì chúng ta kéo lên một tí rồi chúng ta kéo lên thấy chữ metaverse rồi dưới đó là một cái đoạn video rồi dưới đoạn video đó thì có chữ coming sun coming sun dưới màu ờ, hơi đỏ đỏ đấy ạ và dưới đó nó có khoảng bốn dòng chữ trắng trắng tiếng Anh chúng ta sẽ thấy có một chữ sinh nấp bên giữa màn hình giữa màn hình và bên à, bên cạnh của nó có cái chữ enter do email nó màu đen đó thì các anh chị cô chú sẽ dán cái dán cái mail chúng ta vừa copy xong á dán địa chỉ mail đúng của nó nhá các cô chú anh chị nhá dán địa chỉ mail chính xác của cái tài khoản này nhá đừng lộn của khác sao là không được đâu rồi chúng ta dán xong rồi chúng ta ấn chữ sinh nấp cả nhà lưu ý khi chưa chưa dán xong á chưa ấn chữ sinh nấp á, thì nó sẽ có chữ sinh nấp màu xanh nước biển nhưng ấn xong rồi thì nó sẽ xuất mất đi và nó sẽ xuất hiện chữ you succeed fully sinh nấp đó tức là bạn đã thành công vậy là chúng ta đã hoàn tất hoàn tất cái vấn đề mà chúng ta à, chúng ta đăng ký cái à, cái cái uh, miễn phí cái metaverse đó đó là cái chương trình rất là tuyệt vời và cái này nó na ná cái chương trình trước đây chúng ta tham gia tài khoản là ít những tài khoản chúng ta gói đen thì được 5 euro gói ờ, vàng thì chúng ta được hình như đâu đó là 8 hay sao á và có titan được 8 hay 10 gì đó rồi gói titan đồ được 15 20 thì các cô chú anh chị lưu ý nha cái này rất là tuyệt vời chúng ta hãy đăng ký miễn phí còn các chị nào mà các chị nào mà mà đăng ký tài khoản rồi thì cũng nên làm đăng ký tài khoản mà mua gói rồi cũng nên làm à, anh chị cô chú lưu ý nha rồi em Hải xin phép bực xong chia sẻ xong cái này chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhá